đều được ô tô Kinh Anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng một cái mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là chiếc Ford Laser bản Gia 5 chỗ số sàn máy xăng 1.8 sản xuất năm 2002, đăng ký lần đầu năm 2003. Chiếc xe này à, màu à, ghi vàng, có trang bị cái màn hình DVD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 Sau đây à, chúng ta cùng đi tìm hiểu à, từng phần chi tiết của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Như quý vị thấy thì à, toàn thân mang một cái màu ghi vàng. Đây cũng có thể nói là cái một cái màu đẹp nhất của dòng Ford Laser bản Kia này. Đấy, đây là phần đầu xe đấy quý vị. Cái cụm đèn pha ở bên phụ. Quý vị có thể thấy là đã được trang bị dạng đèn bi rất là sáng toàn bộ à, các đèn à, còn rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì hoen ố hay là nứt vỡ cả đấy đèn gầm ở phía dưới à, cản cũng vậy toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt xe này được ô tô kinh anh mua của một khách hàng ở An Giang chính chủ đây là cụm đèn bên cụm đèn pha ở bên tài này tất cả cũng vẫn còn rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là vỡ cả bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm. Còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đấy quý vị. Mâm đúc, 6 chấu, cực kỳ là chắc chắn. Vẫn còn zin theo xe. Đấy, quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy. Rất là đẹp. Vỏ xe cũng à, còn tương đối là mới, 70 đến 80%. Toàn bộ à, học dè, hệ thống cua lốp vẫn còn rất là chắc chắn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 đấy các cái ờ, nút ờ, chỉnh ờ, kính điện của xe chỉnh kính lên xuống tay nắm cửa vẫn còn rất là sáng hệ thống bản lề cực kỳ là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ phần keo chỉ gioăng cao su vẫn còn đầy đủ zin theo xe không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là cong vênh cả như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước chốt khóa này vẫn còn ờ, dấu ờ, các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên ờ, cánh cửa của chiếc xe đấy tem nhãn vẫn còn rất là đầy đủ và rõ ràng quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ này các cái thông số của lốp xe đó ngay cả cái phần ở bên phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí mà những cái vị trí thường ảnh hưởng đến chất lượng của xe bậc lên xuống này đấy còn rất là đẹp ghế các cái à, vị trí à, chỉnh ghế vẫn còn hoạt động rất là tốt giúp cho chúng ta lựa chọn cái vị trí à, tốt nhất chốt khóa này lách cánh cửa sau này tất cả vẫn còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cột cũng như là khung cửa cũng vậy không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả Chúng tôi cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước. Các cái nút uh, điều chỉnh cốp xe bằng điện, đèn uh, điều khiển đèn. Vô lăng uh, chấu có bọc một cái lớp da để bảo vệ. Cầm rất là chắc tay. Hỗ lực uh, hỗ trợ trợ lực, trợ lái cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng. Toàn bộ phần tắp bi à, xe cũng trang bị cái dàn lạnh hai chiều làm lạnh sâu với cái à, núm điều khiển dạng núm xoay cho, cho, cho nên là rất là dễ dàng thao tác màn hình cảm ứng DVD 7 inch có đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc xem phim đấy các cái tấm nhựa ở trên bảng uh, à, tắp còn rất là đẹp không hề có dấu hiệu gì là khoan đục hay nứt vỡ cả xe mang thương hiệu Mỹ mà còn bây giờ chúng ta xem cái bảng đồng hồ này với chiếc xe này thì mới đi được có hơn 188.000 km thôi xe năm sản xuất năm 2003 cho nên là đi cũng khá là ít toàn bộ các cái đèn à, tín hiệu cảnh báo trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động hiệu quả bây giờ tôi sẽ nổ máy cho quý vị à, xem à, chiếc xe này nổ như thế nào nhá đấy quý vị thấy máy nổ rất là êm để một lần là nổ liền rất là nhẹ nhàng các cái đồng hồ cảnh báo chỉ báo vẫn còn hoạt động tốt hộp số sàn 5 cấp ra vào số nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả tấm ờ, cũng đã trang bị cái ờ, tấm ờ, lót sàn giúp cho chúng ta vệ sinh một cách nhanh chóng thắng tay này các cái hộp để đồ bên hông ghế tài xế cũng như là ghế phụ đấy vẫn còn đầy đủ da ghế da ghế à, bọc một lớp da bên ngoài nha bên trong vẫn là lớp nỉ zin của của của, của xe đấy chút nữa chúng tôi sẽ quay à, phần đấy cho quý vị thấy các cái nút bấm mở lên xuống đây là nút à, điều chỉnh gương điện này cục điện gương điện luôn tay nắm mở cửa còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ phần tắp bi của nó các cái tấm nhựa chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là nứt vỡ cả vẫn còn rất là liền mạch hệ thống uh, nách cửa này bản lề đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là cọt kẹt cả giòn cao su keo chỉ vẫn còn đầy đủ Sơn có cánh cửa vẫn là sơn zin nha quý vị Chốt khóa này Đấy, ngay cả cái phần ờ, bên dưới đây Ô tô Kiên Anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe Giúp cho quý khách có một cái nhìn ờ, tổng quan về chiếc xe mình cần mua Chốt khóa, khung cửa Rất là liền mạch, nóc xe này Sơn cũng có còn 70 ờ, đến 80% sơn zin hàng khế thứ hai này đây là xe dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái hàng ghế ngồi khá là rộng rãi. Không hề có cái hiện tượng gì là bí bách cả. Đấy. Ghế này là da đã bọc một lớp áo ở bên ngoài nha. Bên trong vẫn là cái lớp jean, ờ, jean ờ, nỉ jean. Đấy, bây giờ tôi quay cho quý vị thấy này. Bên trong là một cái lớp ờ, nỉ jean theo xe theo xe đó, của hãng sản xuất đó. Còn ở bên ngoài thì chủ nhân cũng đã trang bị một cái lớp uh, uh, da ghế áo để uh, bảo vệ cũng như là bọc lại cho nó đẹp với cái à, màu à, sữa nhìn rất là sang trọng trần nỉ cũng đã được ốp một cái à, lớp ni lông để bảo vệ tất cả các cái đèn tín hiệu đèn cảnh báo đèn trần vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ quay chi tiết phần trần xe này bọc một cái lớp ni lông không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả còn đây là cụm bánh sau ở bên à, tài đây <coughs> đấy quý vị thấy mâm đúc 6 chấu cực kỳ là chắc chắn vẫn là sơn zin theo mâm theo xe vỏ xe cũng à, còn khá là mới khoảng 70 đến 80 phần trăm với à, vỏ xe này chúng ta cũng phải đi được à, một hai năm nữa mới cần phải thay thế toàn bộ hệ thống cua lốp học rẻ quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hệ thống giảm sóc xe này rất là đầm chạy rất là bốc có thể thích hợp cho các chị em phụ nữ cũng có thể điều khiển một cách dễ dàng còn đây là cái cụm đèn hậu đây nổi bật với cái nền màu đỏ rất là trong vẫn là zin theo xe nha đấy quý vị thấy rất là đẹp for bản laser xe cũng trang bị cái hệ thống à, cảm biến lùi này giúp cho chúng ta lùi xe một cách à, dễ dàng thuận tiện đây là cụm đèn à, hậu bên phải đây bản for máy xăng 1.8 đèn hậu vẫn còn rất là trong zin không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là hoen nố cả bây giờ chúng ta cùng xem phần ờ, cốp của chiếc xe này nhá cốp sao vậy cốp mỏ bằng điện cho nên là đợi tôi ờ, mở điện lên nhá đấy đây là cốp xe đây quý vị thấy không khá là rộng rãi dòng sedan mà cái phần cốp uh, riêng biệt cho nên là chúng ta có để đồ cũng ờ, đồ mà có cái mùi gì đó cũng không liên quan gì đến cái ờ, khoang nội thất cả khoang hành khách cả phải nói là cốp này vẫn còn phải nói rất là rộng để được ờ, rất là nhiều đồ đây cái phần bên trong này cái lớp nhựa tấm các cái tấm nỉ vẫn còn là zin theo xe đấy đấy chúng tôi chúng ta xem cái dàn đồng dàn sắt xì như mới đấy đây là tất tất cả các cái chi tiết ở trên ờ, phần cốp xe này cái dàn đồng dàn chassis đấy vẫn còn như mới chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả loa hai cái ờ, loa phía ờ, trong cốp xe cho cái âm thanh trầm khá là hay đây là bánh dự phòng là nằm ở dưới cốp xe đây đấy cũng chờ được trang bị mâm đúc 6 chấu zin theo xe các cái uh, đồng đồng chassis một con đội này để cho chúng ta có thể uh, thay thế bánh dự phòng khi cần thiết toàn bộ keo chỉ có nắp uh, cốp xe này dàn đồng chassis dàn chassis này đấy còn rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móc méo cả keo chỉ thì vẫn còn đầy đủ chốt khóa quay chi tiết à, cho quý vị thấy qua cái à, video clip này thì à, hy vọng là quý vị cũng có được một cái nhìn tổng quan về à, chiếc xe mình cần mua thấy không cái dàn đồng dàn CC rất là sáng còn đây là cụm bánh sau ở bên à, tài hay à, bên phụ chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều mâm tiêu chuẩn 14 inch vẫn còn zin theo xe nhá sơn vẫn là sơn zin hệ thống uh, ờ, cô lốp rất là đẹp phẳng phiu liền mạch các cái uh, tấm nhựa trong hộc rè cũng vậy hệ thống giảm sóc không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả còn khá là tốt toàn bộ các cái đường gân chỉ trên thân xe cực đẹp đây là cánh cửa sau ở bên phụ đấy đấy phần tắp bi đấy quý vị các cái tay nắm cửa không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả keo chỉ vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu đình tán của hãng sản xuất ở trên à, cánh cửa của chiếc xe chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đây là xe bản gia đình được ô tô kinh anh mua của một à, khách hàng à, lớn tuổi ở An Giang ờ, do bác đổi xe 7 chỗ cho nên bác lại bán lại chiếc uh, ờ, 5 chỗ này cho ô tô Kinh Anh chốt khóa này các cái ờ, cột cũng như khung cửa đấy nóc xe này rất là đẹp hàng ghế thứ hai các cái vị trí ngồi rộng rãi đấy ba người ngồi loa và cái hệ thống cốp phía sau đó còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đây chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hy vọng à, qua cái à, clip này thì à, quý, khách hãy đưa ra quyết định mua xe một cách chính xác nhất chỉ với giá là 135 triệu đồng thôi giá trên chỉ tương đương với một chiếc xe máy mà chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Mỹ 5 chỗ số sàn máy xăng 1.8 cực kỳ khỏe khoắn và bốc các cái nút bấm cửa kính chốt khóa bản lề cánh cửa sau đó cột và khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh ạ vẫn còn rất là liền mạch phẳng phiu hốc gió hệ thống à, làm lạnh hai chiều tự động làm lạnh sâu làm cho cái khoang à, nội thất làm lạnh rất là nhanh vị trí à, của ghế tài xế cũng à, được điều chỉnh rất là linh hoạt cho nên là chúng ta có thể à, điều vị chọn cái vị trí lái tốt nhất ghế phụ cũng vậy các cái vị trí ngồi phải nói là rất là thoải mái để chân thoải mái không hề có hiện tượng gì gò bó như một số dòng xe khác đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây đấy quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ mâm đúc 6 chấu cực kỳ là chắc chắn hệ thống cù lốp phọc dè còn rất là đẹp chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này gương chiếu hậu này được à, điều chỉnh bằng điện. Chiếc xe này còn đăng kiểm đến à, tháng 10 năm 2020 khá là dài. Và bây giờ thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé. Ford Laser bản Gia sản xuất năm 2002 đăng ký lần đầu năm 2003 sử dụng cái động cơ xăng 1.8 toàn bộ phần máy quý vị thấy còn sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy nổ rất là êm nhẹ nhàng đền một lần là nổ liền đấy quay cận cảnh về chi tiết à, cho quý vị thấy phần máy của nó hệ thống bát bèo đấy DOHC 16 van bốn máy cực kỳ là mạnh mẽ tiết kiệm xăng với chiếc xe này chỉ khoảng độ 5 à, đến 7 lít xăng trên 100 km thôi hệ thống thanh rằng này cực đẹp bát bèo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 viền già thanh răng đầu xe đây các cái tấm tàn nhiệt cũng vậy không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả quý khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm này Đấy, đây là gầm xe quay từ ở phía đầu xe đây. Đấy quý vị thấy không? Rất là chắc chắn các cái uh, hệ thống uh, giảm sóc này bánh trước á bệ máy không hề có cái hiện tượng gì là đá văng lên nhiều cả còn uh, đây là phần hở gầm ở bên hông xe này bên tải đấy quý vị thấy không rất là chắc chắn vẫn còn các cái lớp sần của lớp uh, chống xét của hãng sản xuất ở trên gầm của chiếc xe quay từ phía trước và phía sau cho quý vị thấy rất là chắc chắn còn đây là phần gầm ở phía sau đây đấy các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả đấy chúng ta cùng xem lại cái à, phần ngoại thất của nó một tí rất là đẹp dáng của nó vẫn rất là sang không hề bị à, lỗi thời lỗi mốt cả Và cuối cùng thì à, chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường đô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe này vận hành như thế nào nhá. Đấy quý vị thấy không? Chúng tôi đang trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường đô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho quý vị thấy chiếc xe vận hành như thế nào. Máy nổ rất là êm, nhỏ nhẹ. Để một lần là nổ liền, Hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt Xe chạy rất là bốc Khi qua những cái à, quãng đường gồ ghề thì hệ thống giảm sóc của nó rất là tốt Không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả Đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ Cho nên là toàn bộ phần gầm, phần sắt xi khá là dày Cho nên là xe chạy rất là đầm Bám đường rất là tốt Khi qua những à, khúc cua thì hệ thống vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng đấy màn hình DVD có đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc xem phim xe chạy rất là bốc rất là đầm côn số ra vào nhẹ nhàng phụ thùng của dòng xe này thì rất là dễ tìm kiếm ở cái thị trường của Việt Nam trần xe này rất là đẹp các cái đèn à, trên à, trần xe cũng hoạt động rất là tốt đầy đủ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 Chiếc uh, à, Ford Laser bản Kia 5 chỗ, số sàn máy xăng 1.8, sản xuất năm 2002, đăng ký lần đầu năm 2003. Hy vọng qua cái uh, clip này thì uh, quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của tôi Tuấn Anh để là người đầu tiên nhận được uh, những video đánh giá chất lượng về các loại xe đã qua sử dụng. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô anh nhé. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.